từ từ lưu xiao cháu có lời ô vì cử chỉ ô tu nên qua có lu nô nô cu ma li mô có đền đàn con mà li chi tuôn Chúa có ý rong thiên Tiền nông có ư Đại đại chỉ thông Oh. cho kamu Vì như nó tua có sai trên Mù rong có mò Tu nên ua cu lùi Giờ tiền nó